Bầu trời sau cơn mưa Vì công việc khá bận rộn Nên tôi ngủ rất ít Có khi mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng đồng hồ Bình thường khi nằm xuống chuẩn bị đi ngủ Tôi phát hiện ra bầu trời ngoài cửa sổ trông xanh kỳ lạ Vậy là cơn buồn ngủ không kéo đến Tôi ngồi dậy lưng dựa vào thành giường ngắm màu sắc rực rỡ của bầu trời ngoài kia giống như một tấm lăng kính được cột rửa hết những giọt nước mưa trở nên sáng sủa lấp lánh mang theo vẻ đẹp tinh khôi và ẩm ướt đó là khoảng thời gian an yên của tôi sáng sớm có gió lạnh lùa qua khe cửa kèm theo mùi hương thanh khiết của những hạt sương mai trong suốt đậu trên những nhánh cây dòng xe ngoài phố mỗi lúc một nhiều giai điệu của bài tập thể dục các tiếng bước chân rồi tiếng người tiếu tiết trò chuyện một ngày mới lại bắt đầu khoảng thời gian bình lặng ấy mang theo những nước thang buồn bã và những nước thang buồn bã và u ám tất cả trôi qua trong tích tắc tôi vào bếp pha một cốc cà phê hương vị sóng sánh nóng hổi quyện cùng bản nhạc không lời tôi uống cà phê thay cho bữa sáng rồi đi giặt quần áo với trên giá phơi đồ ngoài ban công dưới ánh nắng mặt trời vài giọt nước li ti nhiễu xuống tạo thành những chấm tròn trên ban công những chấm tròn ấy lập tức khô sáo bởi ánh nắng chói chang của buổi sớm mai việc nhà xong xuôi tôi đến công ty bằng xe buýt suốt dọc đường tôi ngồi trong xe ngắm nhìn những tán lá xanh mướt lay động trong gió trong ánh nắng chan hòa một ngày nhanh chóng trôi qua trước mắt một cái là đêm đã buông xuống Buổi tối, tôi thường mất ngủ, sinh ra ảo giác, cứ nghĩ người đó vẫn còn đây, chưa hề đi đâu xa và cùng tôi trò chuyện thoải mái. Căn phòng nóng hầm hập, tôi bật điều hòa rồi quấn tấm chăn to sụ, cảm giác cơ thể giống như một con mực được đặt trong tủ lạnh vậy vậy, tưởng như mang hai tính cách trong người. Ban ngày nói cười hồn nhiên, chỉ khi đêm xuống lại trở về con người sắc lạnh, luôn làm những việc cô đơn chẳng hạn như viết nhật ký, nghe nhạc với âm lượng rất nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thấy trong lòng dậy sóng và rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Khi lục lại những tấm ảnh cũ, tôi vẫn thường khóc như thế. Lúc đối diện với người lạ từng yêu, tôi đã cười rất ngọt ngào, rất tươi tắn mà chẳng hiểu sao. Một buổi chiều oi nồng, tôi cùng bạn đến cửa hàng băng đĩa thành phố mua hơn 20 đĩa nhạc Thời tiết khá nóng, chán tôi đổ mồ hôi. Ngay lúc này, âm nhạc là phương thuốc trị rất mọi đau khổ và áo xác. Tôi nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, chỉ cần đâu đó vang lên giai điệu bất kỳ của ca sĩ hay nhóm nhạc nào, tôi đều tìm mua. Có khi tôi nghe những bản nhạc ba la lát, có lúc lại nghe rock. Thật kỳ diệu, rock cuồng nhiệt, mạnh mẽ, rock bao bọc lấy con người tôi những lúc như vậy, tôi lại cảm thấy dễ chịu và an toàn. Tối cùng ngày, nửa đêm tôi chợt thức giấc, bật máy tính lên. Tôi đăng nhập vào tài khoản Instagram. Đám bạn trên thế giới ảo của tôi vẫn còn thức. Peter, một bạn nam sống ở nước Pháp xa xăm, vừa đăng bức hình anh chụp cùng dòng sông sen thơ mộng. Anh đứng trên cầu, tạo dáng khoe nụ cười rạng ngời. Có rất nhiều người like và comment. Anh vốn là người hòa đồng, cởi mở nên rất dễ kết bạn tôi nói với anh rằng tôi không ngủ được không rõ nguyên nhân vì tớ nói giờ này ở bên anh đang là buổi chiều ánh nắng hanh hao anh ngồi online gần khung cửa sổ từ cửa sổ phòng anh trông ra là ánh tà dương rớt trên dòng sông xanh in bóng những hàng cây dài thẳng tắp và người người tản bộ dọc bờ sông không hối hả không bon chen cuộc sống điển nhiên phẳng lặng Tôi không thể hình dung ra nổi anh trong giờ khoảnh khắc tuyệt diệu ấy vì tớ là nhà văn. Anh viết rất nhiều chuyện ngắn đăng báo, anh trải qua một mối tình không mấy trọn vẹn. Có lần tôi gửi cho anh một tấm hình ảnh tôi chống cằm ngồi bên ô cửa, bắt nhìn lơ đễnh. Anh nói anh thích bức ảnh đó, nhất là đôi mắt mang yêu sầu kia. Tôi hỏi anh có thể đoán được người khác mang tâm sự qua ánh mắt hay sao? Anh nói dù em có che đậy thế nào thì đôi mắt ấy không biết nói dối tôi kể cho anh nghe tôi đã từng hạnh phúc ra sao nhưng niềm hạnh phúc ấy bỗng dưng biến mất tựa như pháo hoa suy cho cùng thanh xuân của một người nằm trong khoảnh khắc huy hoàng khi pháo hoa được bắn lên sáng ngời lấp lánh sau đó sau đó nhanh chóng lụi tàn chỉ còn lại cho bụi rơi vụn vỡ tôi vào nhóm chat một người bạn quen thuộc trong nhóm vừa thấy tôi liền ngắt mạng có lẽ do hắn ta ghét tôi hễ mỗi lần tôi vào phòng chat là hắn lại ao tôi không hiểu vì sao hắn ghét tôi ghét không lý do tình yêu cũng vậy yêu thì cứ yêu vậy thôi tình cờ bạn gặp một người điển trai trên phố bạn phải lòng anh ta từ ngay lần gặp đầu tiên bạn nhìn theo anh ta giữa phố đông nhộn nhịp đầy khói bụi khi anh ta lướt qua bạn, chỉ cách vài mm, bạn đã thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện. Rồi anh ta đi mất hút, không bao giờ gặp lại nữa. Nỗi ghen ghét đó làm tôi nhớ lại Hồi tôi 12 tuổi bị sâu răng cần phải đi nhổ ngay lập tức tôi bị tiêm thuốc mê và nhà sĩ đã dùng đồ nghề nhổ xăng sâu ra khỏi cô hàm tôi khi hết thuốc mê cảm giác đau ê đau ê bút ngấm dần vào cơ thể từng chút từng chút khiến tôi cảm thấy khó chịu tình yêu cũng như chiếc răng sâu đã hư hỏng đã vỡ vụn thì không nên giữ lại làm gì vết thương trong tôi quá tháng ngày trở nên mơ hồ không định hình tôi chỉ nhớ được một vài phân cảnh trong cuộc tình trong bánh của mình một vài khoảnh khắc vô vị Hôm đó, tôi ở bên sân thượng, có một tòa nhà cao ốc ngắm những hạt mây trên bầu trời yên ả. Tòa nhà cao chót vót, xe cộ phía dưới như những chấm nhỏ di động. Ở trên đây gió thổi rất mạnh, đến mức làm mái tóc tôi bay phần phật như đang hòa lẫn trong những đám mây trên kia. Nhưng tôi chưa kịp hưởng chọn khoảng trời riêng tự do thì nhanh chóng bị đuổi. Bảo vệ của tòa nhà nói tôi hãy đến công viên. Công viên lúc chiều tàn người đông vô kể Trẻ con nô đùa mà tôi lại không thích không gian ồn ào Đành đến một quán bar ở gần đó Trong quán bar tối om Tất cả những vị khách vây quanh ảo thuật ta anh ta bảo ai có thể bước lên cùng anh biểu diễn màn ảo thuật tặng mọi người Không có ai cả Anh ta chỉ vào tôi rồi đặt tay mình lên tay tôi Hỏi tôi có thấy hoặc cảm nhận được gì không Tôi lắc đầu Tôi không thấy cũng không nghe hay cảm nhận được gì phía bên trên sân khấu của quầy bar có rất nhiều người đang nhảy nhót tiếng nhạc sập sình ánh đèn nhấp nháy mùi nước hoa nồng nàn những cô gái mặc váy ôm sát người những chàng trai nhuộm tóc vàng hoe trong mắt đầy dục vọng người đàn ông ảo thuật ban nãy đột nhiên cầm tay tôi kéo tôi đi xuyên qua biển người bàn tay anh ta vững chắc to lớn bao trọn lấy tôi dù tôi phản kháng cũng không thể chúng tôi đi xuống cầu thang bậc thang đầy ắp những kẻ xuống hầu hết đều là những thanh niên người nước ngoài chúng tôi chạy sang một ngõ vắng ở phía sau quán trung tâm mua sắm phát ra từ ánh sáng chói lóa có cô gái đứng đợi ship ở bến có cậu bé đánh rời ngồi buồn thiêu ngắm dòng người qua lại có kẻ cơ nhỡ ngồi bên lề đường lấy tay xin tiền từ những người đi trên phố Tôi không đến quán bar đó thêm một lần nào nữa. Sự khoái lạc đến từ những con người xa lạ khiến tôi cảm giác giận người. Nhìn thấy vỏ bia trên đường, tôi dùng hết sức dẫm lên, nó phát ra thứ âm thanh tươi sáng. Đây là việc mà tôi thích làm. Bỗng chốc, những khao khát mê đắm, ngôn ngữ khác biệt, cả tiếng thổn thức của lòng tôi bị âm thanh vỡ nát kia làm cho tan biến. Đây quả nhiên là một thành phố sầm uất, càng náo nhiệt lại càng lạnh lẽo sự lạnh lẽo đã phủ lên mọi nẻo đường tôi nghĩ là tôi đã yêu thành phố này mất rồi nó khiến tôi bơ vơ nhưng nó cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn tôi thích cảm giác trở về phòng vào lúc một giờ sáng bước thật chậm lên cầu thang tăm tối cửa vừa mở tôi bật đèn nhìn quanh căn nhà trống rồi tắt vụt đi vào phòng mình tôi mở cây đèn nhỏ trên bàn lên chỉ đủ sáng một góc quá đỗi yên lặng tôi nghe thấy tiếng gõ nhịp khe khẽ từ chiếc đồng hồ cũ tiếng lá xào xạc ngoài sân tiếng gió thổi vi vu bên hiên đêm dài đằng đẵng nếu có ai ở đây cùng tôi trò chuyện thâu đêm thì thật tốt biết mấy nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không đem bất kỳ ai vào phòng này thêm một lần nào nữa nơi đây chỉ thuộc về riêng tôi tôi có thể ngủ có thể viết nhật ký có thể nghe những bản rock đương đại mà không sợ ai quấy rầy có lúc tôi về nhà từ rất sớm có khi lại ở công ty tăng ca nên về rất muộn tôi còn nhớ đêm hôm ấy bước chân bước chân ra khỏi cổng công ty là hơn 10 giờ khuya gọi điện thoại cho một người bạn giờ này anh vẫn làm việc ở cơ quan tôi đến một cửa hàng mua hai chiếc hamburger phô mai xanh và latte. Nhân viên đang làm hamburger nên tôi phải ngồi đợi. Trên phố vào thời điểm này rất đông người qua lại, đúng là một thành phố nhộn nhịp. Qua tấm cửa kính, tôi trông thấy đôi tình nhân trẻ tay trong tay bước qua hạnh phúc người ngời trong mắt họ những chiếc taxi phóng bon bon trên đường một vài chiếc mô tô đi bão tiếng hò hét át luôn cả tiếng còi xe gầm rú trong giây phút đó cơ thể tôi đột nhiên bị đông cứng thời gian như ngưng động tôi không biết mình đang ở đâu tôi muốn tôi phải ở một nơi nào đó trong thành phố nơi tôi từng hạnh phúc chứ không phải ở tiệm bán hamburger cảm giác tuyệt vọng kéo đến cả nỗi nhớ dâng trào tôi nghĩ mình là một nữ khách qua đường lưu lạc tại thành phố này cuối cùng thì tôi đã dũng cảm chấp nhận sự thật một người qua đường vì yêu nên mới chọn cách xa đi một người bạn thân trên mạng đã nói với tôi như vậy ngẫm lại tôi thấy người bạn này nói với tôi rất đúng có những tình yêu đau đớn và nhiều nước mắt không chứa đựng bất cứ niềm hạnh phúc hay sự ấm áp nào ra đi với một trái tim đầy ắp tình cảm cùng sự chân thành còn tốt hơn là gặm nhấm nỗi buồn tôi thích đứng dưới gốc cây kia bầu trời vừa xuất một cơn mưa vì nếu tôi lay động những tàn lá những hạt nước mưa sẽ bắn ra ướt tóc ướt vai tôi khoảnh khắc đó tôi chợt nghĩ đến tình yêu nhớ lại khuôn mặt tươi cười của anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi rồi nói lời tạm biệt và rời đi bạn thân gửi cho tôi một đoạn tin nhắn từ một người đàn ông cô nói cô và anh ta quen nhau anh ta ở một thành phố rất gần nơi mà chúng ta sinh sống thời gian rảnh rỗi anh ta thường ghé quán bar gần nhà đi lối cửa hẹp ở đó có một chiếc bàn bia cỡ lớn có rất nhiều người nước ngoài ghé thăm những người này hẳn đến từ một vùng đất xa xôi rồi lạc chân tới đây thường hay phán xét thành phố quá ồn ào và xô bồ không hiểu vì sao dạo gần đây tôi cứ hay thức giấc lúc nửa đêm, có lẽ do tôi uống quá nhiều cà phê. Bên ngoài trời mưa, âm thanh rất lớn, tiếng mưa gõ lột đột trên mái nhà, chảy xuống trước khoảng sân. Tôi đắp chăn kín người, ngồi đối diện màn hình máy tính sáng trưng, đọc lại tin nhắn mà bạn gửi, không thể tin vào mắt mình. Nó được viết nên bởi một chàng trai, vì anh ta học tin học nên tôi nhờ anh lập trình cho một trang web tôi trang trí giao diện web bắt mắt tải những bức hình lên và viết những dòng vào xem để lại những lời bình luận dưới mỗi bình luận anh thích những bức ảnh và những dòng ghi chú của tôi đó là hồi ức mắt tôi xe cay vì đoạn tin nhắn đó vì những câu chữ vì một chuyện tình đã là quá khứ nhiều năm trước đây tôi uống rượu và hút thuốc lá, nhưng giờ thì không. Cái thứ đó càng khiến con người tôi thêm tiểu tụy và khổ sở. Tôi chỉ không ngừng chạy mà thôi. Còn nhớ rất rõ buổi chiều chia ly, anh vừa quay lưng, tôi cũng vừa quay gót. Tôi chạy, chạy mãi, bởi vì khi chạy, cơ thể tôi sẽ bốc hơi hết nước mắt. Nước không còn thì nước mắt sẽ không rơi nữa. Nhớ lại phút giây đó, Tôi nghĩ nếu mình rời khỏi thành phố này đến một miền quê hoặc một thung lũng thì tôi vẫn có thể sống tốt mà không cần đến ai. Một trái tim đầy áp nỗi cô đơn thì sợ gì cô đơn. Có khi cô đơn chính là lãng quên. Tôi biết lãng không phải là biến mất, chỉ là không muốn nhớ về. Bạn có hai vé xem phim, người yêu của bạn bận nên bạn chúng tôi đi cùng. Chúng tôi bước lên bậc thềm trước cổng rạp, buổi tối gió thổi xe lạnh, trên nền trời đen kịt có hai chiếc phi cơ bay nhẹ để lại vệt khói dài màu trắng sau tựa như chiếc cầu nhỏ qua dải ngân hà rồi dần tan biến vào mây từng người lướt qua những căn biệt thự đứng sừng sững giữa thành phố những khuôn mặt tươi cười những cái siết tay ấm áp những ánh nhìn lãm đạm những bờ vai cô độc đủ mọi cảm xúc tôi ngẩng đầu nhìn theo chiếc phi cơ đã bay mất vệt khói sáng ban nãy chỉ còn lại một lớp rất mỏng tan ra thành từng mảnh rồi bay hút giữa biển trời. Tôi nhớ lại, có một lần tôi đứng ở sân bay, tại sảnh chính có một chàng trai ngoại quốc dáng cao, gầy, đang viết gì đó lên bưu thiếp. Tôi nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh loạn xạ trên tấm thiệp. Tôi không biết anh ta đang tiễn đưa hay chào đón ai về, hoặc anh cũng có thể anh là người ra đi và để lại những nỗi nhớ cho người ở lại Sân bay rộn lên những thông báo bằng đủ thứ tiếng. Tôi khoác ba lô, bước ra khỏi đại sảnh. Thành phố sáng sủa, bầu trời quang đãng. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại nơi này. Không từ biệt ai thêm nữa. Bạn nói bầu trời sau cơn mưa giống như gương mặt người đang hạnh phúc. Nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như một tấm lăng kính che đậy hết đau thương, cột trạch hết mọi yêu phiền trên thế gian.